Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi Ở video này thì uh, à, Khả sẽ làm một video đó là Khả mua một cái à, món mì bánh xấu Để chuẩn bị uh, anh em đủ hiểu vấn đề gì rồi anh em à Để chuẩn bị chúng ta sẽ bấm lên bài bot nha Và anh em cùng chờ đợi xem thử liệu Khải uh, lên được xếp bánh bao nhiêu nha mọi người Ok anh em ơi, bây giờ thì Khải đang giao dịch dây chuyển anh em ơi Rồi Dây chuyền mì bánh xấu dùng một nha anh em à, khải mua dừng nữ này mà đây đó tiếp theo khải sẽ mua ngọc bội và hàng cặp nhẫn chung này thì mua hơn 3 triệu tí nè đó rồi quá tuyệt vời ok đã ban tiền luôn ok rồi sau khi mua cái ngọc à, cái dây chuyền này thì anh em đủ hiểu vấn đề là tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì rồi anh em đó và sau khi Khải sắm được xếp may mắn nào ổn ổn thì Khải sẽ bắt đầu Lên sàn bem lên bài boss cho anh em xem nhé Và anh em hãy chờ đợi cái series bem lên bài boss của mấy chỗ S8 Phật Sơn Kiêu Sử này Liệu Khải sẽ sang được món siêu phẩm hoặc là như thế nào hay là sắp mạch hay là ra đảo ra khơi đây Anh em cùng chờ đợi những video tiếp theo Và ví dụ như Khải mua được món may mắn nào thì Khải sẽ sau cho anh em xem và sau khi uh, tương đối, ví dụ như gần gần tương đối đủ một set thì Khải sẽ bắt đầu mua lên bài bot và cũng như là ban cho anh em xem. Và đừng quên, hãy chờ đợi cái series ban lên bài bot này ở những phần video tiếp theo từ kênh youtube của Di Khải minh Chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ và bye bye!